xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã hơn một tuần nay Vâng à, không có à, thời gian để làm à, video clip à, và hôm nay Vân sẽ làm một cái video về à, bảo trì xe Grabobike chiếc xe Grabobike thì à, như những video trước Vân có đề cập đến à, trong cái đề tài à, xe đạp touring nữa các bạn nhưng nói về dòng xe lai thì à, nó dùng vỏ à, lớn hơn xe twin bay giờ cấu trúc sườn học của nó đó, hơi ngắt cái đầu một chút xíu nên khi chúng ta chạy xe này à, nó có thể là nó cái cổ chúng nó đỡ mỏi hơn là cái à, xe có chút xíu thì chiếc xe này là dùng vỏ cho, cho phép chúng ta dùng được cái vỏ từ 700 à, nhân maximum là 40 40 và chiếc này dùng à, cái um, à, bộ đùm bánh bộ 28 cân trước sau đều 8 cân cầm lá hẹ thì uh, DP switch Play um, cấu 11 uh, đường bus nha các bạn ở đằng trước thì uh, à, 112 nhân uh, à, 100 còn ở sau là xin lỗi ở đằng trước là 15 nhân 100 ở đằng sau thì 12 nhân ngang là 142 mm thì à, chiếc xe này cái à, bộ dùng bộ rút Utera à, 685 à, tay lắc bộ thân dầu 2011 thì à, đối với những dòng xe này các bạn dân muốn chia sẻ với các bạn là cách mình chỉ ti thân dầu ti thân dầu và góc rộng của cái tay lắc này cho nó ra vào là ha cho nó phù hợp với à, người chạy đối với xe road á, thì các bạn biết là xe road là rất là đẹp thành ra những cái chi tiết những đường cong của nó rất rất là tuyệt mỹ nha và những đường cong những cái chi tiết nhỏ đó, nó giấu vào bên trong hết và phô diễn những cái đường đẹp ra ngoài giảm bớt chữ cái hàm hố thì à, à cái tay lắp thế này nè tất cả những chi tiết đều nằm gói gọn giấu trong đây khi chúng ta chỉnh chỉnh tia dầu và chỉnh góc độ mở ra cái góc độ của cái cái uh, tà lắc này ra vô nè các bạn nó cũng nằm trong vậy hết chúng ta chịu khó xem và để ý thì chúng ta sẽ thấy rất đơn giản không có dễ đâu cũng không có khó gì đâu còn à, đối với à, xe MTB thì uh, như chúng ta đều biết là xe MTB là nó là off-road hầm hố thành ra nó xô diễn những cơ bắp những đường à, những cái uh, chi tiết đó, những cái à, khía cạnh đó, chi tiết đó, nhiều khi nó không có giấu giấu hết bên trong mà đưa ra ngoài để tạo sự hầm hố và cứng cáp như đó cái tay thắng của MTB đó tay thắng dầu và tay bấm xả nói chung là bộ truyền động của MTB nó nằm phô diễn ở ngoài nó đưa ra những góc cạnh hầm hố ra những cái con ốc những cái bộ chỉnh của nó chúng ta nhìn sơ qua chúng ta cũng có thể thấy rất biết nhận biết rất là nhanh còn tả lắc này thì nằm bên trong thì tùy theo đời dòng cao dòng thấp đó các bạn quy à, lại chỉ khái quát sơ nha thì à, con bán chỉnh ti chỉnh này kiểu nó, nói chung nó thay đổi vị trí chút xíu thôi không có gì cũng không có gì khó cả thì đây là xe gót ha xe Gravelbike chiếc này tôi đã bảo trì toàn thân toàn xe chứ thì à, đã rút công dài cả gói bạc đạn vô mở bạc đạn đã xong rồi bây giờ chỉ à, thay vì cấp đề tại bị xét và thứ hai nữa cái tải lắc nặng bị té thì nó có ảnh hưởng tới à, cái số bên đây dây bị kẹt thì à, thay à, dây cấp đề và dây sên thì à, chiếc này là chiếc uh, Noco uh, carbon nha các bạn xe này hiện nay những dòng xe uh, ờ, Grabobike ngày nay rất là phổ biến và mông bánh rất là to các bạn có thể nhìn vào bên đây là đi có thể là có 40 nữa các bạn ra đi những đường off-road những đường tưng à, vô những đường đá băng các bạn đi rất là ok à, cặp bánh này thì như các bạn à, thấy trên ờ, video clip á, những video clip trước thì Vân đã làm rất là nhiều cho cái uh, chia sẻ với các bạn cách cạo ép bạc đạn uh, không dùng búa rồi vô mở bạc đạn rồi tháo cấu clip thì uh, đã làm nhiều rồi do đó cái uh, về cái cặp bánh này vân làm vân không có video lên video clip nha các bạn để cho các bạn uh, bỏ qua đã xem nhiều rồi thì mình chia sẻ những cái khía cạnh khác thì cái tay lắc này hiện tại nó rất là dơ nó rất là dơ và cứng khô mỡ dầu thì ờ, Vân sẽ chia sẻ các bạn cách vệ sinh tay lắc và vô cái mỡ gì cho nó dễ à, nhất diệt cho nó dễ thì đối với tay lắc thì như Vân thường nói là mỡ bò thì nó dùng trong những vùng kính còn ở ngoài các bạn nó bị ờ, mau bị thành bụng rồi có một cái ờ, dầu có một loại nhớt nhất loãng thôi nó dùng cho để dùng cái ngoài trời bộ phận nhỏ mà không có tải đó nó không có tải đó không có tải gì nặng đó các bạn thì nó bôi trơn rất là tốt và nó giữ rất là lâu thì mình vệ sinh nó và mình chỉnh thắt chỉnh gương bố đề thì uh, như các bạn biết là tay xe MTB thì uh, tay thắng thì chúng ta cũng có thể chỉnh sâu cạn đúng không tay thắng là các bạn tùy theo người lớn người nhỏ nhưng tôi có làm những video clip à, nói về cách chỉnh tay thắng thì chỉnh cho nó phù hợp với ngón tay ngắn tay dài còn xe rót đó, thì cái tay ngắn tay dài thì các bạn thấy nó rất là khác biệt với loại xe MTB xe MTB thì nó nằm dài ra thế này à còn xe rót này các bạn các bạn có thể đưa cái bánh này ra chút xíu cũng được đưa khoảng cách này ra xa được mà và dạ, đưa sát gần vô được nè các bạn chỉ nở xả cổ dê này và dạ, chúng ta nếu mà chúng ta muốn đưa sát vô phải không đưa cái tay này xuống chúi xuống chiếu thì sát vô nhưng mà cái, à, cái khoảng cách à, cái hành trình của cái cái tài thắng này nó đi không xa đi không nhiều là khi mòn bố chút xíu là các bạn nó đụng vào bên trong cái ghi đồng cái handlebar rất là khó chịu rồi nếu mà chúng ta đưa lên đây cao quá đưa lên cao quá thì nó hở này cái hành trình thắng này rất là xa còn về tay về à, tay lắc thì các bạn biết tay giờ tay ngắn trên là chút xíu không có không có à, nó không có cái hành trình xa hành cái hành trình này nó không có à, nó ảnh hưởng lớn đến như cái à, cái xe MTB các bạn thì đó chỉnh cái tia thắng này nè tia thắng dầu về thắng cáp chúng ta chỉnh thì rất đơn giản chỉnh thắng cáp đây còn dầu đây cho ra cái ti cái ti chỉnh ti giống như chỉnh thắng dầu ti xe MTB nhưng mà nó nằm giấu trong đây chúng ta chỉnh sao cho nó phù hợp cây cọ có lông nhỏ lông nhiễng mượt mà thế này các bạn có thể là len lỏi vào làm vệ sinh cái tay lắc thì chúng ta có thể à, đẩy cho tất cả bụi trong đó ra hết chứ à, nếu chúng ta dùng hơi cò hơi thổi cũng được nhưng mà không tốt rồi bây giờ chúng ta xem cái tay lắc này là tay lắc à, đây các bạn xem phải xin các bạn xem nó rất là dơ các bạn nha dơ rất và dạ, bên đây cũng thế rồi bây giờ chúng ta sẽ làm vệ sinh sau đó dùng một cái loại à, nhớt nhớt loãng ta cho vào thì ta lái nó sẽ trơn tru hơn bên đây hiện tại đang bị kẹt số nên là mình dầu nha các bạn nhìn kỹ phía bên trong là các bạn thấy cái ti không đây cái ti đó heo dầu nằm trên đây nha các bạn ống dầu đi về phía sau thì à, nó cho chúng ta chỉnh cái ti nè ví dụ các bạn bớt cái thắng thế nào rồi các bạn để tay vào như thế này nhé bạn bóp nè nó lỏng nè thì cho chúng ta có độ rơ chúng ta có chỉnh cho cái pi vừa cứng hoặc là cho có độ rơ như thế này cũng được cũng được sao cho nó phù hợp nha nhưng mà tuyệt đối không được cho vừa cứng các bạn vừa cứng là nó dễ bị đổi nha chúng ta cho nó có độ rơ nhỏ nha độ rơ này hơi lớn nè vừa nói với các bạn đó, thì những cái ổ chuyển động nhỏ nó nằm dưới này nè chúng ta không thể làm vô nhớ phía trên này được trên này nó có áo cái sườn xuống cái kính này chúng ta xây ngược nó lại thế này thì đối với uh, dân dân vẫn thích sử dụng cái uh, cái bàn này hơn cái giá cho xe này nè để khi mà sử dụng uh, sửa xe chúng ta có quay tối đuôi góc độ 360 độ chúng ta quay rất là dễ bây giờ quay ha rồi thế này các bạn bạn khóa này rồi rồi xong có một cái điểm các bạn nên ờ, lưu ý các bạn biết là khi cái à, những dùng tải lắc mà dùng thấm cát đó các bạn thì cái ổ à, cái bộ chỉ số này bộ phận nhỏ chi tiết đó, nó không nằm ở đây nằm xích lên giờ lên đây bây giờ trên đây đã thay thế cái bình dầu cái bộ ti dầu nằm đây nè các bạn thành ra trên cái mỏ này nè nghe mỏ này nè nó là cái ti thôi cái ti kéo dài xuống đây tất cả khi lắc nè cái bộ phận ti nó chuyển số nó đẩy tất cả cái dàn số lên đây bộ phận nhỏ chi ti nằm ở đây khi chúng ta vừa nhớ cái dù dầu chúng ta vừa bộ phận bên đây và đương nhiên cũng phải vào bên đây nhưng mà hầu nhiều là vào bên đây như các bạn tại tất cả bộ số là bên đây chuyển số ba cái loại mấy những cái loại so và những cái am um, chó đó nó khi trong bài hết nhé Rồi chúng ta nên nhớ đừng vô trong đây nhiều quá nha hầu hết là bên đây chúng ta đưa cái mũi nó sâu vào bên trong là các bạn đó thì tất cả bộ phận chi tiết nằm đây đây chúng ta vào rồi mỹ bà ơi bây giờ chúng ta sang số nha cho nhớt nó lòn vào bên trong Cần thấy rõ không? như này thì nó tối quá tôi không thể nào chỉ cho các bạn con ốc vít được con ốc vít để tăng cái à, cái ti này nè bây giờ tôi xây ngược lên nha cho các bạn thấy nha cho nó dễ bên trái bên phải đều giống nhau nhé bây giờ tôi sẽ minh họa cho các bạn thấy một cái à, một bên thôi bên còn lại các bạn có thể à, tìm thấy con đó cũng giống như bên à, bên trái và bên phải hai bên đều giống nhau và con cái các bạn sẽ thấy con lục giác của nó vị trí của nó nằm cũng giống như nhau các bạn xem nha đây giữa hai cái áp đó này các bạn nhìn ngay cái đầu cái à, lượng giác hai ly đây các bạn thấy tôi đưa vào rồi đó đây đây nha rồi các bạn nghe các bạn nghe nha nó cho chúng ta cái tăng nó là tăng đó là tăng cứng đó các bạn để khi chúng ta chỉnh là nằm đó luôn nó không bị lệch không bị chạy còn nếu mà cái con này mà nó trơn tru nó không có tăng á, thì chúng ta bớt thời gian nó có nó có thể bị chạy đúng không rồi bây giờ để tôi uh, ngược cái à, máy lại cho các bạn xem nha rồi rồi các bạn xem nha tôi chỉnh nha tôi nhận vô nha nhận thấy chiều kim đồng hồ nha 1 2 3 4 rồi các bạn xem đúng không đậu hỏi nhiều đúng không rồi bây giờ tôi dặn thêm hai răng nữa một hai ba một tăng đó là một phần tư nữa các bạn thì à, vừa rồi Vân vừa chỉnh cái tay thắng bên tay trái bên tay phải thì à, khi đó à, dân à, quay ngược chiếc xe lại để các bạn có thể nhìn thấy cái con ốc lục giác chỉnh ti dầu tại lắc thắng Shimano Ultra 685 đúng không còn bây giờ vâng còn bên tay phải chân sẽ quay cái đầu xe xuống và sẽ chỉnh cho các bạn thấy nha thì các bạn đã biết cái vị trí của nó rồi bây giờ còn mình đây thì dân rất là dễ bên đây là rất à, cũng như bên kia thôi nhưng à, chúng ta đưa đúng vị trí thôi các bạn rồi xong chưa dân đưa vào đó nha bây giờ để dân kiểm tra lại nha lấy cây ti lấy cây à, lục giác ra dân kiểm tra lại cái độ rơ của nó là bao nhiêu rồi các bạn nhìn đây nè nó nhảy đây nè đây rất là ít đúng không các bạn bên đây cũng vậy rồi bây giờ dân chỉnh nha bên đây nhiều bên kia nha rồi dân đưa lục giác vào đúng vị trí của nó rồi xong rồi đó đúng nghe đó rồi các bạn nhìn xem nha bây giờ dân uh, à, xả ti cho cái tay thắng này nè đi vào trong ghi đông ba nha dẫn theo chiều kim đồng hồ nha rồi các bạn nhìn trên mỏ đây nha nha rồi xem 1 phần tư dòng các bạn thấy chưa đúng chưa đúng chưa ra nhiều chưa ra nhiều chưa thì con ốc giận ti này các bạn nó cũng có giới hạn thôi chứ chúng ta không có giận ra nhiều quá cái con ốc lục giác này nó sẽ tuột ra ngoài luôn nó không còn độ bám nha tương tự như của thắng dầu MTB rồi bây giờ dân à, xem các bạn xem nha quá nhiều đúng không đó, đó có một mình tôi vừa quay phim vừa làm thành ra nó không được chi tiết lắm các bạn cũng thông cảm nha tại tôi thường quay video thì vào ban đêm khuya rồi bây giờ tôi sẽ chỉnh lại nha rồi các bạn xem nha ok chưa đúng nha tôi quen rồi thì tôi để cái là ngay thôi rồi bây giờ tôi dẫn trái nha tăng ti ra đẩy ti ra cho tay thẳng sao cho cái tay thắng này nè càng tay thắng này đưa ra ngoài xa khổ di động nha và ít đầu rơ rồi các bạn xem mỗi một vòng như là một phần tư đó các bạn hết rồi nè dần hết rồi nha bây giờ các bạn xem nha vậy nó quá cứng các bạn các bạn nhấp một cái giờ là nó ăn liền rồi đó là ti dầu đang đội ti dầu không có độ rơi không có độ rơi rồi chúng ta xả ra chúng ta tránh cho cái ti bị đội nha các bạn không được đội ra là giật ra nha một thử xem chút xíu nữa xin lỗi cổ xe nó rơi nhả ra nha nãy là 1 phần tư rồi bây giờ 1 phần tư nữa là nửa dòng ok như vậy là tốt các bạn